Hello, hello, hello, hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào anh chị em đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. À, trong buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về thị trường đang ở đâu, chúng ta nên làm gì cho thị trường trong thời gian tới. À, trước khi chúng ta nói về thị trường thì có một câu nói rất đặc biệt của Livermore là đừng cố gắng dự đoán và giao dịch khi chưa có tín hiệu xác nhận. Việc chậm trễ một chút sẽ khiến bạn chắc chắn hơn về tính đúng hay là sai đúng không ạ? Cái việc tại sao chúng ta lại cần phải đợi những tín hiệu xác nhận thì chúng ta mới mua vào thay vì chúng ta lại mua trước. Đấy là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều anh chị em không có kết quả trong đầu tư ạ ở ờ, trước khi mà chúng ta chia sẻ về cái buổi trưa hôm nay thì ờ, chúng ta đang có những món quà đặc biệt dành cho các anh chị em cái món quà đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái dịp để chúng ta gặp nhau vào ngày mùng 5 mùng 2 tháng 5 năm 2021 đây là một chương trình Diễm có dịp giao lưu và chúng ta có được một chương trình đào tạo đây không phải chương trình hội thảo anh chị nhá đây chương trình đào tạo để giúp chúng ta có những tư duy đúng để ngoài ra chúng ta biết rằng là cách để lựa chọn những cái cổ phiếu tăng trưởng một cách đơn giản nhất à, khi mà chúng ta lựa chọn những cổ phiếu đơn giản nhất tăng trưởng mạnh mẽ nhất thì chiến lược nào để chúng ta gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp nhiều phần trăm lợi nhuận thì ờ, trong cái chương trình này à, Dũng sẽ chia sẻ với anh chị em một trong những nhà đầu tư khá xuất sắc hiện tại anh đang là gì ạ giám đốc ở ờ, uh, công ty chứng khoán KB và anh cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu thì ờ, trong buổi giao lưu đó có thể anh chị em sẽ có rất nhiều câu hỏi khác nhau tuy nhiên thì chúng ta sẽ học được rất nhiều các bài học giá trị với những chương trình chia sẻ này có thể có một số anh chị em do công việc hoặc là chúng ta có cái chuyến nghỉ ngơi ngày 30 tháng 4 à, thì các bạn cũng vẫn có thể nhận được những món quà giá trị và Dũng gửi cho anh chị em và các bạn đây là cuốn sách mà anh chị em có thể thấy rằng là cái cuốn sách này gần như là chưa được xuất bản trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà chúng ta đọc cuốn sách này anh chị em sẽ học được một số các giá trị từ một nhà đầu tư gọi là thiên tài đầu tư chứng khoán Livermore làm thế nào để chúng ta có thể giao dịch thành công trên thị trường chứng khoán làm thế nào để chúng ta có những chiến lược đúng làm thế nào để chúng ta biết cắt lót và sau khi đọc cuốn sách này Dũng có cảm hứng để tìm ra cho mình một cái hệ thống riêng của mình và của hệ thống đầu tư xuống dòng tiền đã được ra đời từ cuốn sách này khi Dũng đọc cuốn sách này thì đã ra đời một chiến lược đầu tư chứng khoán theo dòng tiền của Livermore sau khi các bạn học xong cuốn sách này đấy là món quà Dũng tặng cho anh chị em trong cái tham gia chương trình của Dũng các bạn còn nhận thêm một chuỗi ebook và đặc biệt là sự hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta sử dụng những cái ebook đó một cách hiệu quả khi chúng ta biết cách sử dụng những cái tài nguyên về gì ạ à? tài nguyên về kiến thức để chúng ta đưa từ biết từ hiểu sang cách để chúng ta làm chúng ta ứng dụng một cách thành công chúng ta sẽ nhận thêm đó là một cái chuỗi gì ạ à? chuỗi ebook mà Dũng nghĩ rằng là chưa được tiết lộ Dũng khẳng định là chưa được tiết lộ và thậm chí là chưa có thị trường đó là một cái ebook về những biểu đồ mẫu hình của Livermore Mo và phần à của Quimonel mà các bạn nếu có mua phải mất rất nhiều tiền hoặc là các bạn nhận thêm một cái gì ạ à, mẫu hình mà Dũng đã gì ạ à, đọc trong cuốn sách đầu tay đó là làm thế nào để đầu tư chứng khoán thành công Dũng sẽ hướng dẫn cho anh chị em là làm thế nào để Dũng có thể sử dụng chiến lược này trong đầu tư của mình làm thế nào ạ làm thế nào để sử dụng cái chương 2 trong cuốn sách này cho ra một cái à, một cái chúng ta một hệ thống đầu tư theo xu hướng và các bạn biết rằng là đầu tư chứng khoán nó không phải gì ạ nó không phải là trò trò chơi mà chúng ta nghĩ là muốn đầu tư là được mà chúng ta cần phải học những chiến lược những chiến lược giúp chúng ta hiểu rõ rằng là khi nào chúng ta đầu tư khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường khi nào chúng ta cần phải tòa bảo toàn vốn và đó chính là những bài học mà chúng ta cần phải trải nghiệm à, tiếp theo chúng ta sẽ gì ạ có những buổi trải nghiệm cùng với nhau Dũng tin chắc rằng là sau những buổi trải nghiệm như vậy chúng ta sẽ có động lực chúng ta có tư duy mới chúng ta có trải nghiệm mới để chúng ta có thể mang về mang về hành trang của mình trong chiến lược đầu tư ở ờ, cái điều này Dũng sẽ còn tiếp tục chia sẻ cho các anh chị em và có những phần link đưa bên dưới để anh chị em có thể đăng ký ạ các bạn có thể đăng ký vào phần link ở ờ, một chút nữa thì một số các bạn hỗ trợ của Dũng sẽ gửi đường link hoặc là cái đường link ở bên dưới YouTube để các bạn có thể theo dõi và có thể đăng ký ở ờ, trước khi chúng ta sẽ nói về thị trường buổi trưa hôm nay ở ờ, câu nói đầu tiên các bạn đã thấy rằng là gì ạ không phải là chúng ta đoán thị trường không phải đoán thị trường các bạn đấy đây là chúng ta đang đoán thị trường thị trường đặt đỉnh chưa nếu chúng ta cứ nói thị trường đặt đỉnh chưa thì điều gì sẽ diễn ra bản thân tâm thức hay chúng ta gọi là cái cái năng lượng bên trong của chúng ta nó sẽ tạo ra chúng ta những cảm giác đó là đặt đỉnh nếu cái điều này chúng ta sẽ được đưa lên các group kín group hở thì điều gì sẽ diễn ra và chúng ta sẽ thấy là việc dự đoán thị trường đạt đỉnh hay là việc dự đoán thị trường phân phối thiếu cơ sở sẽ dẫn đến gì ạ à, đầu tư thất bại nếu chúng ta không hiểu rõ rằng thị trường khi đi lên nó có rất nhiều các nhóm các phân lớp cổ phiếu đè xen kẽ với nhau để tạo ra những chu kỳ trong cuốn sách này các bạn sẽ thấy rằng là họ luôn nói gì ạ tại sao chúng ta cần phải tập trung vào gì ạ cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu và nếu bạn biết cổ phiếu nào dẫn đầu thì tin chắc bạn sẽ thành công tại sao chúng ta cần phải cắt lót tại sao chúng ta cần bảo vệ rủi ro tại sao chúng ta phải có chiến lược để mua vào cổ phiếu khi thị trường đảo chiều tất cả đã được nói trong cái quyển sách này nên các bạn đăng ký để Dũng gửi cho các bạn cái đường link dù các bạn có tham gia hay không tham gia thì khi các bạn đăng ký để vào cái chương trình các bạn có thể giới thiệu cho bạn bè của chúng ta khi các bạn giới thiệu cho các bạn bè những người mà chúng ta yêu quý thì các bạn sẽ nhận được một gì ạ à, một số ebook ở đây Dũng không nhớ là số ebook khoảng bao nhiêu nó tầm khoảng 15 đến 20 ebook Dạ. e-book về đầu tư chứng khoán mà có thể có một số cuốn đã được dạ, có trên thị trường có những cuốn gần như không có thị trường nên chính vì vậy chúng ta sẽ thấy là những ebook đó thực sự có giá trị tuy nhiên Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta có thể đọc một cách hiệu quả từ cấp độ biết nhận thức hiểu và làm đánh giá phân tích tổng hợp sáng tạo ra hệ thống đầu tư riêng của mình cái cuối cùng trong cái cuốn quả thứ ba <clears throat> các bạn biết cách để Dũng để tạo ra một cái mẫu hình không phải là mẫu hình tách tay cầm không phải mẫu hình gì à, biên độ thu hẹp không phải mẫu hình nào cả mà đây là những mẫu hình các bạn có thể tự tạo ra cho mình và các bạn có thể có một cái hệ thống riêng của mình làm sao nó phải phản ứng được các quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công quy luật gì ạ à, nhân quả ba quy luật đó là ba quy luật cốt lõi để chúng ta đầu tư thành công Vậy chúng ta sẽ nói về thị trường hôm nay. Các bạn phân thấy thị trường hôm nay. Hôm qua bao nhiêu bạn cảm giác sợ hãi lo lắng với thị trường hôm qua có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ? Tức là hôm qua thị trường biến động giảm 30 điểm. Con số thực sự là làm cho chúng ta rất là lo lắng. Những cái cổ phiếu giảm rất mạnh, trong đó Vinhome, VIX đó những cổ phiếu hàng đầu. Chúng ta cũng nhìn thấy những cổ phiếu ít giảm hơn như là nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng thấy rằng những cổ phiếu không giảm và thậm chí lên mạnh điều gì nếu chúng ta mua những cổ phiếu tăng mạnh hoặc cổ phiếu không giảm và những cổ phiếu đó thông thường nó sẽ gì ạ là những cổ phiếu hàng đầu trong chu kỳ sắp tới phần lớn nhận thức của các nhà đầu tư ở cấp độ là cấp độ rất là thấp đó là hỏi các cấp độ thấp nhất là why à, cấp độ thấp nhất là cấp độ what là cái gì à, cổ phiếu Hòa Phát có mua được không nó đặt đỉnh hay chưa đó là cấp độ mà chúng ta thấy là cấp độ ở à, cấp độ thấp nếu chúng ta hỏi một cấp độ cao hơn một chút làm thế nào để biết cổ phiếu Hòa Phát kết thúc chu kỳ hay làm thế nào để biết rằng cổ phiếu Hòa Phát có thể tăng được nữa hay không đó là cấp độ cao hơn thông thường các bạn đưa ra một cổ phiếu như là Techcombank anh ơi Techcombank đấy là cấp độ ở cấp độ Watt nếu anh chị em gì ạ à, hỏi cấp độ Watt thì gần như không có câu trả lời hỏi chúng ta có một câu hỏi là cổ phiếu gì ạ à? anh ơi cổ phiếu gì ạ à? POM có ổn hay không đây là câu hỏi cấp độ Watt nếu chúng ta hỏi Dũng mà ổn thì anh chị em sẽ gì ạ à? giữ nếu Dũng mà không ổn những ngày mai có sóng thần có dịch bệnh thì chúng ta gì ạ à, sẽ thấy rằng hôm qua bảo ổn thì hôm nay chúng ta bán ra nên chúng ta cần phải nắm rõ được tại sao cổ phiếu đó ổn trong hôm nay hay là tại sao cổ phiếu đó không ổn trong phiên hôm nay thế thì câu hỏi đặt ra là câu hỏi tại sao những câu hỏi mà quan trọng nhất câu hỏi tôi muốn là ai câu hỏi quan trọng nhất là câu hỏi tôi muốn là ai khi các bạn muốn là cô tôi muốn là ai thì các bạn sẽ đưa ra gì à, câu trả lời chính xác cho quý vị các bạn nên uh, có nhiều bạn khi mà Dũng nói những cái câu hỏi như này anh chị em cảm giác rất là không vui bởi vì nếu chúng ta không trả lời những câu hỏi như vậy thì điều đó nó gì ạ à? nó làm cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở cấp độ thấp à, nếu anh chị em hỏi tôi là ai tôi là gì ạ chuyên gia tham vấn tham vấn tức là giúp đỡ chúng ta cái chiến lược đầu tư đúng giúp đỡ chúng ta cách để chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu thành công à, cách để chúng ta biết rằng những hệ thống đầu tư nào tốt nhất phù hợp với nhà đầu tư cá nhân cách để chúng ta có thể nhân đôi nhân ba thậm chí nhân nhiều phần trăm lợi nhuận bằng những cái chiến lược để chúng ta có thể áp dụng không phải các bạn mua cổ phiếu tốt hay là không phải các bạn mua được nhiều hay là à, thua lỗ nhiều hay không có thể các bạn bị lỗ trong 10 cổ phiếu các bạn lỗ 6 phần trăm 60 phần trăm thậm chí mua lỗ 70 phần trăm các bạn vẫn có thể lãi và lãi rất là nhiều nếu các bạn biết áp dụng những chiến lược Dũng chia sẻ quan trọng là chiến lược để chúng ta tham gia và chúng ta giữ những nhóm cổ phiếu nào và chúng ta rút ra khi nhận ra cổ phiếu đó nó không còn giá trị chúng ta gọi là chiến lược và việc áp dụng chiến lược nó mới giúp chúng ta thành công không phải là cổ phiếu tốt hay là cổ phiếu xấu nếu cổ phiếu tốt bạn mua bao nhiêu bạn mua 20 phần trăm mua 10 phần trăm thì liệu các bạn có thể thành công hay không nên những chiến lược này cũng sẽ chia sẻ trong cái buổi chúng ta là khóa học sắp tới ở ờ, chúng ta còn rất nhiều chiến lược khác nữa nhưng tuy nhiên hôm nay có một câu nói mà Dũng vẫn nhắc đi nhắc lại từ đầu đến bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là hãy kiên nhẫn hãy đợi khi tín hiệu đúng không khi tín hiệu bắt đầu phát ra để chúng ta có thể đầu tư chúng ta sẽ cần phải có những tín hiệu anh chị em nhớ nhỉ tín hiệu là một trong những phần quan trọng nhất để Dũng có thể lên tàu trước khi Dũng nói về tín hiệu đó các anh chị em có thể quay trở lại để theo dõi cái gì ạ à? cái câu nói này đừng cố gắng dự đoán và giao dịch khi chưa có tín hiệu xác nhận của thị trường các bạn nhớ nhá chưa có tín hiệu xác nhận của thị trường thì các bạn đừng có cố gắng việc chậm trễ một chút sẽ khiến bạn gì ạ à? khiến bạn chắc chắn hơn và có thể tính đúng sai các bạn thấy điều đó cực kỳ quan trọng của chúng ta nó có thể các bạn thấy việc chúng ta cần phải lên tàu đúng thời điểm vậy chúng ta đã thấy rằng là sau những phiên này hãy quan tâm đến khối lượng hôm nay cũng sẽ chia sẻ các bạn cách nhanh nhất một cái phần trong VSA và những cái phần này các bạn sẽ nhận trong cái giới thiệu trong cái món quà số 2 như chia sẻ trong cái ba món quà đặc biệt dành cho các anh chị em đặc biệt là anh chị em tham gia chương trình mà Dũng chia sẻ chúng ta hãy nhấn gì ạ à, like à, đặc biệt những anh chị em nhấn like có thể có những món quà những anh chị em like trang page Quang Dũng DVD sẽ có những món quà đặc biệt khi mà các bạn like trang bởi vì đây là trang mà Dũng có thể mang cho chúng ta những giá trị đặc biệt khác và nhớ rằng là hãy chia sẻ những cái giá trị này cho bạn bè chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nói về thị trường các bạn thấy là thị trường đang ở đâu thị trường đang ở đâu trong giai đoạn này trước khi chúng ta nắm rõ được xu hướng thị trường nắm rõ thị trường đang ở đâu thì chúng ta cần phải nắm rõ được những cái cổ phiếu nào chúng ta đang cần theo dõi có rất nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh và sau đó thị trường khi ờ, thị trường có những cái rung lắc thì thông thường những cổ phiếu nếu giảm rất là mạnh nên thay vì chúng ta nắm giữ và chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường có một cổ phiếu mà anh chị em đã thấy rằng là chúng ta đã đợi rất là lâu rồi bao nhiêu anh chị em đã đợi cổ phiếu này rất là lâu mà chưa có kết quả trong đầu tư có thể comment cho Dũng được không ạ chúng ta thấy rằng là cái việc bật lên tàu ở giai đoạn này đó là lúc mà Dũng chia sẻ cho rất nhiều anh chị em nhưng có thể một thời gian chúng ta cần phải bán ra và phải thoát ra khi mà cổ phiếu này có những giai đoạn tích lũy ngắn hạn khi mà cổ phiếu tích lũy ngắn hạn thì uh, các bạn thấy rằng là trong một chiến lược VSA nếu các bạn nhìn thấy trong một chiến lược EVA một cổ phiếu đi từ đỉnh rơi xuống thì giai đoạn đầu các bạn có thể comment nó sẽ làm gì ạ giai đoạn đầu các bạn nhớ nhá các bạn có thể comment giai đoạn đầu nếu quan sát một số các bạn quan sát nhưng các bạn không thể nhận biết được một số các bạn có thể nhận biết được khi các bạn hiểu rõ là tại sao như vậy giai đoạn đầu trong quá trình điều chỉnh các bạn thấy là nó sẽ làm gì ạ nếu chúng ta quan sát và chúng ta nhận ra chúng ta có thể comment ạ Đấy. một số các bạn có thể hiểu ngay nhưng phần lớn chúng ta sẽ không hiểu đúng không giai đoạn đầu nó sẽ có sự biến động rất là mạnh việc biến động mạnh như vậy nên chúng ta cảm giác tiếc nuối đúng không tiếc nuối lúc nó lên lúc nó xuống lúc nó lên lúc nó xuống và cảm giác là lo lắng sợ hãi khi mà giai đoạn đầu nó càng biến động rất mạnh đây là một trong những cái thì ạ à, cái phần mà anh chị em cần phải hiểu thì sau giai đoạn rung lắng lắc thì à, nó sẽ tiếp đến một giai đoạn ổn định và khi giai đoạn ổn định thì phần lớn chúng ta đã bị bị à, bị, bị thị trường rũ bỏ và chúng ta sẽ có một cái điểm mua sớm khi cổ phiếu xác nhận ở đây Dũng muốn nói anh chị em có thể phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ tin bởi vì chúng tin không tin chúng ta chưa có trải nghiệm thì chúng ta sẽ không bao giờ tin khi mà cổ phiếu gì ạ à, nếu cổ phiếu xác nhận thì cái việc xác nhận các anh chị em phải cần lưu ý nếu khối lượng vượt qua gì ạ à, qua tất cả những đợt giảm mạnh nhất ở đây chúng ta thấy được ít nhất là 10 phiên đến 20 phiên khối lượng giảm mạnh nhất vậy ở giảm mạnh nhất ở đây thì chúng ta thấy là khối lượng khoảng độ 7 750 khi khối lượng giảm ở 750 thì anh chị em sẽ thấy gì ạ anh chị em sẽ thấy rằng là khi mà cổ phiếu vượt qua 750 với giá tăng trên 3,5% trở lên thì đó là lúc chúng ta có thể gọi là có điểm mua gì ạ điểm mua gì chúng ta biết không ạ chúng ta gọi là có điểm mua sớm khi chúng ta có điểm mua sớm đây là cách mua có độ an toàn rất là cao và chúng ta có tiếp tiếp tục có những điểm mua cao hơn là những cổ cổ phiếu vượt đỉnh nếu chúng ta có điểm mua sớm thì chúng ta sẽ tiếp tục có điểm mua chính nếu không có điểm mua sớm thì thường chúng ta sẽ gì ạ rất khó để mua những điểm mua tiếp theo nên những chiến lược mua sớm là chiến lược mà sẽ giúp cho chúng ta có những cái góc nhìn và đã có bao nhiêu các bạn đã kiếm được cái lợi nhuận cổ phiếu này khoảng 34 phần trăm có thể comment cho Dũng đúng không ạ bao nhiêu các bạn đã kiếm được cái lợi nhuận của cổ phiếu khi mà Dũng chia sẻ cổ phiếu này và chúng ta vẫn giữ được 3 đến 40 phần trăm thế là comment ở phần bên dưới có thể comment ạ tại vì đây là một trong chiến lược để các bạn có thể nhận ra là tại sao chúng ta lại thành công với những cổ phiếu như này à, với cổ phiếu như này đó là cổ phiếu gì mẫu hình nền trên nền cổ phiếu này nó phải kết thúc vào một giai đoạn chạy nước rút các bạn nhá chạy nước rút thì chúng ta mới có thể kết thúc từ một chu kỳ cổ phiếu không thể kết thúc một chu kỳ khi nó chưa chạy nước rút nó đã có một đợt chạy nước rút rồi nó cần phải có một đợt chạy nước rút lần thứ hai các bạn đã hiểu rõ phần này chưa Dũng ta giải thích kỹ như này anh chị em đã hiểu rõ chưa ở trong chiến lược này chúng ta cần phải thị trường giảm cổ phiếu vẫn giữ được và vẫn ở trên kênh trên khi cổ phiếu vẫn giữ ở trên kênh trên thì nó vẫn rẻ nó sẽ giúp chúng ta đầu tư thành công à, có thể một số các bạn nhìn thấy là cổ phiếu KDC KDC các bạn thử xem là KDC cũng là một cổ phiếu mà Dũng có chia sẻ với chúng ta nhưng tuy nhiên nó đang trong gì ạ một số các tiêu chí nó không đạt tiêu chí mà Dũng chia đưa ra khi cổ phiếu mà nó không đạt những tiêu chí mà Dũng đưa ra đây là một dạng cổ phiếu bo cung các bạn nhớ nhỉ cổ phiếu bo cung khi mà cổ phiếu bo cung mà nó không đạt các tiêu chí của Dũng đưa ra thì chúng ta cần phải làm gì ạ à? chúng ta cần phải loại danh sách ra tầm ngắm của chúng ta anh chị em ạ phải loại nó ra danh sách khi mà cổ phiếu đầu phiên nó giảm cuối phiên nó tăng và đặc biệt là toàn tiện tăng vào những phiên atc gì ạ à? C cuối phiên thì tạm thời chúng ta thoát ra bởi vì rõ ràng nó về góc độ nào đó cách phân phối này là cách phân phối khi mà Dũng nghiên cứu và đặc biệt là có một bộ phim ở Trung Quốc cái bộ phim đấy họ nói như này này hãy bán gì ạ đầu phiên bán mạnh ra bán mạnh đi ạ hãy bán mạnh đi các anh chị em ơi sau đó cuối phiên kéo nó lên để hôm sau lại bán ra tiếp bán mạnh vào đầu phiên cuối phiên kéo ra và hôm nay để bán ra tiếp nên cái này nó sẽ là một chiến lược khi một cổ phiếu tạo đỉnh và cổ phiếu đã trong quá trình chạy nước rút bao nhiêu các bạn đã học được bài học thứ hai trong cổ phiếu KDC thì có thể comment số 2 được cho Dũng đúng không ạ hãy comment số 2 đúng không hãy comment số 2 số 2 để chúng ta sẽ thể học được cách thoát hàng của các nhà đầu tư thành công một cổ phiếu khác các bạn hỏi cổ phiếu này NTC đó, NTC đây là một câu hỏi NTC thì sao ạ nếu bạn đặt ra câu hỏi này thực tế không có câu hỏi mới đạt tiêu chí thế thì tại sao NTC lại cổ phiếu đạt tiêu chí à đấy chả NTC là cổ phiếu đạt tiêu chí hay không câu hỏi tại sao NTC lại đạt tiêu chí anh chị em đặt ra câu hỏi tại sao lại NTC là đạt tiêu chí nếu anh chị em không trả lời được câu hỏi tại sao thì làm sao chúng ta có thể lên tàu với những cổ phiếu như này được không ạ tại sao tại sao NTC đạt tiêu chí nếu không trả lời câu hỏi này thì các bạn đừng có giao dịch tại sao các bạn mua cổ phiếu Vietcombank tại sao các bạn lại không mua cổ, cổ phiếu Vietcombank tại sao các bạn đang làm đang hành động những cái công việc bạn đang làm tại sao tất cả những học viên của Dũng đều biết là cổ phiếu này không phải là cổ phiếu lên tàu tại sao những người mà đã tham gia hoặc là hỏi hoặc là nghe những chương trình của Dũng biết rằng cổ phiếu này không phải là cổ phiếu để chúng ta nên mua nhưng đã có rất nhiều các nhóm kín nhóm hở chia sẻ chúng ta mua cổ phiếu này có phải không ạ nếu các bạn thấy rằng cổ phiếu này nó đang ở giai đoạn nào trong bốn giai đoạn giai đoạn già nua giai đoạn gì ạ à? già nua giai đoạn cuối của một chu kỳ hay chúng ta gọi giai đoạn gì ạ trở về cõi sáng các bạn hiểu không ạ khi mà chúng ta chuyển về một cái giai đoạn cuối cùng để luân hồi sang một giai đoạn khác nhưng còn rất nhiều người chúng ta có thể đầu tư vào một những người ốm yếu già cả để chúng ta mong lại cái lợi nhuận lớn không ạ chúng ta chỉ đầu tư nếu chúng ta anh chị em có bao giờ có bao giờ tuyển nhân viên 8 90 tuổi làm việc cho mình không ạ anh chị em thử đặt ra câu hỏi những nhân viên 8 90 tuổi 100 tuổi để tuyển về làm việc cho mình không ạ đặc biệt là chúng ta lại nếu chúng ta lại làm việc ở cái gì ạ ở một cái gì ạ một cái lĩnh vực công nghệ cao thì chúng ta có tuyển những người 7 80 để làm việc cho mình hay không ạ à? nhưng thực tế đã có rất nhiều người đã tuyển những người như vậy đó là những người mua cổ phiếu ở giai đoạn cuối của chu kỳ các bạn hiểu không? những người mua cổ phiếu ở giai đoạn đỉnh của chu kỳ đó là chúng ta đang tuyển những nhân viên 8 90 tuổi làm việc cho mình và trả lương cho họ cuối cùng chúng ta chẳng có kết quả gì cả và chúng ta bị mất tiền đó là những câu nói nó mang chất ngụ ngôn thì chúng ta hiểu rõ rằng là phần lớn anh chị em không hiểu rõ là thị trường cổ phiếu đang ở đâu chúng ta mua những cổ phiếu gì ạ à? dòng dầu khí mà không biết là cổ phiếu dòng dầu khí đang ở đâu chúng ta mua những bất động sản công nghiệp mà chúng ta cũng không biết là nó đang ở đâu trong giai đoạn chúng ta chỉ nghe đó bất động sản công nghiệp sẽ lên bởi vì kinh tế chúng ta đang tăng và mọi thứ đang tốt và chúng ta nên mua vào đó là câu nói chung chung mà của ai đó nói với chúng ta và chúng ta mua vào sau đó chúng ta bị thua lỗ chúng ta bị phá sản và chúng ta đau đớn lo lắng sợ hãi ghen ghét đố kỵ và điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là lên diễn đàn hỏi một ai đó có thể một số anh chị em chúng ta sẽ hỏi đi tìm kiếm những công cụ khác rút kín rút hở để hỗ trợ chúng ta một số anh em tiêu cực hơn thì lên diễn đàn làm gì ạ à? có những comment thiếu tiêu cực trong cái phần món quà thứ hai Dũng gửi cho các anh chị em một món quà đó là quyển sách phép màu nếu anh chị em nắm được cái quyển sách phép màu đọc nó hiểu nó thì anh chị em biết tại sao cuộc đời chúng ta đang nghèo tại sao chúng ta vẫn nghèo tại sao chúng ta vẫn thất bại tại sao chúng ta chưa có thành công tại sao chúng ta luôn luôn ở dưới dòng kẻ và chúng ta hiểu rõ là chúng ta không biết biết ơn biết ơn về chính bản thân mình biết ơn về những gì đang có với chúng ta nếu tần số năng lượng chúng ta dưới 200 thì phần lớn chúng ta sẽ là những người mất tiền bệnh tật và nhiều những cái thứ khác nữa có thể giúp nói những điều này chúng ta sẽ với những anh chị em nhóm C đó là những cái nhóm người gọi là mang tính chất bảo thủ à, logic thường chúng ta sẽ không tin nhưng nếu anh chị em có thể có những thí nghiệm trong uh, cái buổi uh, chia sẻ đó Dũng sẽ có một số thí nghiệm để chúng ta thực hành thì Dũng tin chắc rằng các bạn có thể nhận ra Ok à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng một số các cổ phiếu à, một bạn có hỏi là xem lại mới thấy KBC yếu như thế nào Thế thì ở đây chúng ta hiểu rõ là một cổ phiếu khi nó đạt đỉnh chúng ta cần phải biết là khi những cổ phiếu mà nó đạt đỉnh và nếu những cổ phiếu nó dao động lớn như này thì phần lớn cái chu kỳ này không phải là chu kỳ chúng ta tham gia vào bởi vì khi nó đạt đỉnh nó chạy nước rút rồi cái dạng cuối này là giai đoạn khi mà cổ phiếu đã gãy 50 gãy 150 cái khối lượng nó tham gia vào giai đoạn này khối lượng rất là lớn và đặc biệt là khối lượng khối lượng giảm tăng nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu đang phân phối nên mua những cổ phiếu trong dạng này đó là mua gì ạ à? mua những cái xác chết dành cho chúng ta KDC KBC cũng tương tự như vậy bạn thấy là một cái cổ phiếu giao động rất lớn nó đang trong quá trình phân phối dần một cổ phiếu đã chạy nước rút như này à, ở trên vùng này nó giống như nhiều nhà đầu tư khác à, chủ tịch hội đồng quản trị họ nói hãy mua vào đi hãy mua vào đi các bạn mua vào cổ phiếu này đi để em bán ra tại vì các bạn là những người rất là hảo tâm các bạn là những người rất tuyệt vời hãy mua vào đi để em bán ra và em gì trao tặng cho các bạn những huynh chương đó là những người dũng cảm các bạn thấy có phải không ạ khi bạn thấy là các diễn giả các big boy các nhóm các hội trao cho bạn những cái động lực để các bạn mua cổ phiếu vào và chỉ sau một thời gian các bạn thấy cổ phiếu lao dốc bạn oán trách ai hãy trách chính mình bởi vì không có kiến thức mà lại đòi ra gió còn rất nhiều các cổ phiếu khác nữa à, thế di động à, là một cổ phiếu mà tối hôm qua Dũng chia sẻ anh chị em các anh chị em sẽ thấy rằng là những cổ phiếu mà thị trường được ưa chuộng thị trường rung lắc mà cổ phiếu vẫn giữ được kênh thì đây chính là những cổ phiếu các bạn cần theo dõi các bạn theo dõi và Dũng sẽ làm một video riêng cho cổ phiếu này để các bạn có thể hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta lại cần phải tham gia những cái cổ phiếu này tại sao chúng ta cần phải tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn trong thời điểm này và rất nhiều câu hỏi tại sao khác và chúng ta còn rất nhiều những cái chia sẻ những rất nhiều những trải nghiệm khác nữa tuy nhiên sau mỗi chương trình như này chúng mong muốn uh, sẽ hỗ trợ cho các bạn các bạn hiểu rõ được uh, một cái phần nào trong chiến lược đầu tư của Dũng bạn hiểu rõ như thế nào trong việc mà áp dụng những cái bài học đúng không những bài học những kiến thức mà Dũng chia sẻ tại vì kiến thức công cụ nó không là gì cả nếu các bạn không hành động không trải nghiệm và tư duy là một phần trong quan trọng là một trong yếu tố quan trọng nhất nên chính vì vậy nếu các bạn đăng ký tham gia chương trình của Dũng chương trình này có thông thường Dũng học đi tham gia chương trình với hơn 20 triệu và chương trình này nếu mà trong một ngày các bạn có thể học trực tiếp của Dũng với giá ưu đãi đặc biệt là 7 triệu nhưng với hôm nay bạn có thể mang những người bạn của bạn những người bạn của bạn à, các bạn gần như là miễn phí các bạn chỉ cần trả một chút phí hội trường và phí gì ạ à, phí ăn giữa giờ chúng ta uống nước đấy là những cái phí mà các bạn phải các bạn sử dụng chứ Dũng không thu bất cứ loại phí nào khác nên chính vậy hãy mang những đồng đội của bạn đến Dũng tin chắc rằng là sau những buổi đó các bạn sẽ có thể lột xác các bạn có thể thay đổi các bạn có thể trở thành nhà đầu tư tuyệt vời hơn một lần nữa xin cảm ơn và nhớ đăng ký kênh ở phần bên dưới và nhớ là hãy các bạn hãy chia sẻ à, những trải nghiệm của các bạn trong à, chương trình của Dũng à, hãy cảm ơn xin cảm ơn các bạn và hãy cảm ơn bản thân vì đã lắng nghe chương trình này của Dũng. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình của bạn. Đây chính là những cái dưới dòng kẻ. Xin cảm ơn.